Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y and K Adventure Thì hôm nay á là mình mới mua được cái càng trước này và càng sau này cho cái xe của mình đó thì à, tụi mình đang tính nhá là sơn cái càng trước với càng sau này lại thành sơn của Raptor à, sơn nhám nó rất là đẹp nhìn à, rất là mạnh mẽ cho cái xe và là chống bị tây xước nữa đó thì để muốn sơn cái đấy á mà đem ra tiệm á là giá thành rất là mắc thì tụi mình đã mua bộ kích uh, sơn Raptor đấy để làm ở nhà đó thì trước khi sơn thì mình cần phải tháo những cái phụ kiện như là đèn fog light đèn sương mù á rồi à, ví dụ như cả cái chữ hammer đỏ đấy thì phải tháo ra đó những cái gì mà cần thiết phải tháo á thì sẽ phải tháo ra để à, lúc sơn á à, sau cái lắp vào nhìn cho nó đẹp đó rồi có thể mình sẽ sơn thêm à, mình có mua thêm cái loại mà raptor mà để có pha thêm màu được rồi thì mình sẽ sơn cái à, đệm chân này này thành màu đỏ uh, candy red đó nhìn cho nó đẹp nó hợp với cái màu rim của của, của xe mình đó rồi có cái logo um, hammer ở dưới này nữa thì mình cũng sẽ sơn nó thành màu uh, candy red luôn đó thì uh, bây giờ á mình chỉ quay video update với mọi người sơ sơ như thế này rồi còn trong quá trình uh, mình làm với mình sơn á thì à, mình sẽ quay thêm cho mọi người xem à, lúc trước á mình có sơn cái da xe của mình bằng cái Raptor này rồi đó, về nắp cột sau thì mình cảm thấy á, là cái này rất là dễ để cho các bạn làm ở nhà đó cho nên mà ai mà muốn à, ai mà hay thích DIY này nó á à, mà muốn tiết kiệm chi phí mà muốn xe mình đọc đẹp nữa thì nên mình khuyên là nên thử sơn cái cái sơn Raptor này một lần đó còn về cái bộ kích mà sơn Raptor á thì tụi mình thường hay kênh sale để mà mua à, như đợt vừa rồi đấy là à, hình như là nó sale 20 phần trăm off á cho cái giá retailer đó so với giá retailer cho nên tụi mình mua rất là rẻ thì hình như vừa rồi á là tụi mình mua cái à, bộ kit sơn Raptor này này là được giảm 20% so với giá gốc đó cho nên là rất là lợi tụi mình ví dụ như tụi mình muốn à, làm xe thì thường thường thường tụi mình ghi ra những cái list mà cần mua này rồi à, để đó rồi đời lúc nào mà những cái à, chỗ bán phụ tùng hay là bán linh kiện gì đó mà người ta giảm giá khoảng từ 20 phần trăm trở lên thì tụi mình mới mới mới mới mua để đem về làm đó nhưng mà để nhanh đó và phải lên kế hoạch chứ không phải là à, muốn làm cái là xách đồ xách tiền đi ra đi mua là rất là tốn kém lúc này mình đã tháo hai cái đèn này rồi đó hai cái đèn fog light thì bây giờ mình muốn sơn đẹp cho nên mình sẽ tháo cả cái uh, chữ đỏ này ra thì ở sau này á là nó nguyên một cái tấm uh, để can màu đỏ thì mình sẽ dùng cái hít gân này đó để mình chạy vào đây hơi nóng đó sau này mình sẽ tháo nó ra ở sau này à, làm như vậy á thì nó sẽ sẽ dễ ra hơn mà nó không bị bể nữa đây trong đây là mà dán cái băng dán hai mặt này để giữ cái tấm màu đỏ lại đó để mình hơi nóng nó ra những người khác á, người ta mua cái bú ba này về á, là lắp lên trên xe luôn đó thì nhìn xe ai dòng xe ai vậy đó thì mình chịu khó mất công một tí sơn lại cái sơn rapper này nhìn cho nó đẹp mà đi mà gặp xước này nó nó nó cũng đỡ hơn đó vừa bảo vệ được cái này đó mình mới tháo được ở phân ở trên ra rồi bây giờ chỉ có phân ở dưới nữa có ờ, cái hít gân này là tiền lắm mọi người ạ đây là cái tấm của ở trong thấy chưa cắt cái tấm này lau đi sạch đến lúc mà sơn xong ấy chỉ cần cột vào nữa này thì nó sai cái bằng dàn hai mặt này đó, nhưng mà cái loại bằng dàn thì nó sai này rất là chắc nha rất là chắc luôn nếu mà không có cái này là không không có tháo ra được đâu bây giờ thì mình sẽ dùng cái máy à, mai này của mình bỏ cái dây nhám vào để mai sơ thì à, bu ba này lại xong rồi sau đó mình sẽ sơn thì à, nó sẽ giúp cho cái sơn là dính tốt hơn nhưng mà cái bình thường cái sơn Raptor là nó đã dính tốt rồi đó nhưng mà mình làm à, thêm như vậy cho nó chắc ăn hôm qua mình đã cắt mấy cái lỗ à, để gắn cái sensor cho cái xe rồi đó chuẩn bị xong xuôi hết bây giờ à, chỉ có cần mai bằng cái máy này nữa máy sơ một lần nữa là có thể sơn được đó cái máy này rất là tiện đỡ làm rất là nhanh đỡ hơn làm máy tay này đó giờ à, mình gặp đây cho mọi người xem á, là mình mới mai xong cả cái bu ba này đó thì mai ra như thế này là được rồi đó thì bước kế tiếp á, là mình sẽ dùng cái e mình thổi cho bụi nó bay ra bớt đó xong rồi sau đó mình sẽ dùng cái sản phẩm này để để uh, chùi về cái bụi này cho nó ra sạch luôn thì lúc sơn là sẽ bám rất là tốt đó rồi bây giờ mình sử dụng cái này mình xịt qua cho mọi người xem nhá Đó, thấy chưa, thấy mùi nó bay ra không này, như này Đó Thì có cái này rất là tiền, có cái, cái máy hơi rất là tiền này. Đó, nó đi hết Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái này này ra cái container này, cái hộp này để dùng khăn lau cho dễ lau cái này một thôi á, nó sẽ khô nhanh lắm mọi người ạ là như vậy là xong thì bước chuẩn bị à, sơn cái, cái bú ba là chỉ cần như vậy thôi đó. làm kỳ như thế này một tí á thì uh, à, thuốc sơn nó lên rất là đẹp mình thì à, không phải dân chuyên nghiệp đâu nhưng mà thích làm cái gì thì cứ tìm hiểu trên trên mạng á đặc biệt một số ờ, kiến thức cơ bản nữa thì làm thôi cho nên à, mọi người xem video nếu mà có ai có ờ, ý tưởng gì hoặc là góp ý thì nhớ comment vào bình luận vào vào cái phần bình luận cho mình nhá để mình biết nhá cảm ơn mọi người nhiều rồi lúc nào mà xong hết á thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái quá trình mình sơn thì sơn rapper bây giờ mình uh, đang làm mấy cái hút để mà treo mấy cái đô lên để sơn mấy cái phần mà nhỏ đó, mình làm như này xong rồi mặc vào đây này đó. Đó, mọc lên như vậy thì lúc mà mình sơn á thì mình dễ xịt hơn mà nó không phải di chuyển nhiều đây nó sẽ dễ này chưa yeah. đấy bên này là lúc này mình vừa làm này này đó thì lúc mình chớn là mình chỉnh chỉnh chỉnh nghĩa là ép là cái uh, bu ba ở phía trước là trước mình là mai sẵn rồi giờ chỉ có sẵn sàng để sơn thôi đó. bây giờ để đi lấy cái càng sau nữa Xin giới thiệu với mọi người, đây là cái phong sơn giả chiến của mình <laughs> Thì tụi mình sơn ở sân sau nhà mình Mà tụi mình chưa có gara Cho nên là mình phải mua mấy cái ni lông này về bịt xung quanh lại Cho nó sạch sẽ, rồi nó không bay qua nhà hàng xóm nữa Đó, thì uh, mấy cái đồ này á, là hôm trước mình mai sẵn rồi là bây giờ mình mới móc mấy cái đồ nhỏ lên rồi cho hai cái này lên cái kệ để chuẩn bị sơn này rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người tham quan xung quanh trước khi mình sơn nha đó tụi mình à, chịu khó mất thời gian để mua mấy cái ni lông này về làm mất thời gian tí nhưng mà lúc sơn á, thoải mái sạch sẽ khỏi mất công đi giòn đó. đó còn dưới nền á thì mình lấy mấy cái um, thảm mà, mà để um, uh, làm ngoài vườn á để cho cỏ khỏi mọc lên tụi mình ờ, hôm trước mua về mà chưa sai tới cho nên nhân tiền đây thì lấy cái này để mà, mà lọt cái nền luôn cho cái sân xi măng là khỏi bị bẩn đó đấy chỉ có như vậy thôi rồi bây giờ mình chuẩn bị lấy đồ nghề để mà sơn nhá. Rồi mời mọi người theo dõi tiếp Trong cái bộ kit này á Thì nó có cái loại là Raptor Black Vậy là cái cái hardener này Đó thì một chai mà như thế này á là 700ml Đó thì mọi người pha với cái hardener này á là nó chỉ cho là 237ml Đó pha đổ cái này vào đây Xong pha vào đây Lắc cho đều Xong sau đó là sơn được Dễ lắm nó có hướng dẫn hết cho mọi người rồi đó, và nắp chặt chặt lại này xong rồi lắc lắc cho nó micron đều thì mới sơn được đó lắc một thôi á xong cái các bạn mở nắp này ra cho cái súng này vào đây súng này là súng của Raptor luôn nó có cái đầu ẩn adjust ở đâu này này cho cái đồ mà nhám mà bạn muốn bạn muốn nhám ít hay là nhám nhiều thì nhớ cái này đó xong cái gắn, gắn vào đây bỏ ngay vào là xịt là sơn ok mọi người sơn cái này á thì mình thường sơn những cái chỗ khó trước đó và các bạn cố gắng là khoảng cách ờ, từ từ cái nong súng á đi vào cái cái này á là nó đều nhau nha và kỳ lớp đầu tiên á thì mình khuyên các bạn á là nên sơn mỏng thôi để cho nó nhanh khô là một và để sơn lớp thứ hai á lúc đó bắt đầu mình sơn dày lên hơn thì nó mới đẹp hơn đó rồi bây giờ mình thử cho các bạn xem này đó mà trước khi sơn á thì này mình có thử quá rồi đây và vào đây là mình chỉ cho bạn thì mình có lấy một cái bảng để mình xịt thử coi cái đồ nhà mà mình muốn á này đó đúng cái đồ nhà mình muốn nói chất ở đây này chỉnh ở đây này thì đúng rồi á, thì lóc cái này lại xong cái là mình đang đi sơn đó chứ các bạn đừng à, nếu chưa quen á thì các bạn đừng à, lắp cái binh vào cái nong súng xong cái đi sơn trực tiếp là nó không đẹp đâu nhá đó các bạn cứ như vậy mình thì không phải à, dân chuyên nghiệp đâu nhưng mà làm vài lần thì, thì rút ra được kinh nghiệm chứ còn là dân chuyên nghiệp người ta làm kiểu khác đấy mình cũng rành lắm nhưng mà đây là kiểu cái nhà lá vườn à muốn chơi nhưng mà lại muốn tự làm <laughs> ok rồi ấy nhá quen cái nhịp là được và đừng có sơn một chỗ mà sơn nhiều quá cái mất công là sơn là bị chảy ra đấy nó bị chảy ra thành dòng thì nó không đẹp cái sơn này được cái nó không chảy dữ lắm đâu nhưng mà nếu mà các bạn mà sơn nhiều á, thì nó vẫn bị lôi lên nó bị dày lên á đứng bên này này hơi chật cho nên là cái góc làm việc là hơi khó khăn tí nhưng mà thấy kế và để ý á là đừng để cho mấy cái dây này á nó chạm vào khi mà đã sơn xong đấy nhá này á mình ờ, mới sơn cái càng trước xong rồi đó, bây giờ mình nhảy qua mình sơn cái càng sau rồi trong cái cái cái, cái càng trước khô ờ, á thì mình sẽ sơn càng sau và những cái uh, accessory những cái phụ kiện nhỏ đó bây giờ á uh, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem cái càng trước mình sơn uh, một lớp nhìn như thế nào nhá hôm qua là mình đã à, sơn thì cái đóng này được à, hai lớp đó thì hôm nay mình à, đi vào mình kiểm tra nó đã khô rồi mình xem thì mình cảm thấy rất là rất là vui về cái chất lượng mà mà mình sơn thì bu ba và cái rear ba này rất là happy luôn đó thì hôm nay á, nhiệm vụ của mình á, là sơn tiếp hai lớp nữa là tổng cộng là bốn lớp tại vì mấy cái này á nó hay bị đụng hay bị va chạm cho nên là mình muốn nó thực sự là cái màu của nó phải dày để có sơ xước nhỏ thì nó cũng không sao hết để mình khỏi phải tất chấp rất là mệt mất thời gian bây giờ nhưng mà sáng nay rất là khỏe đó thì hôm nay á, mình tiếp tục sơn à, mấy cái đồ này thêm hai lần nữa rồi sau đó nếu có thời gian á, thì mình sẽ sơn một số cái à, phụ kiện linh kiện nhỏ vậy là mấy cái vít thành màu đỏ để uh, cho nó tạo điểm nhấn ở đây cái bù ba à, với những à, cái phụ kiện này ok mọi người để cả gì mình quay video à, mình update tiếp cho mọi người nha